Hello mọi người Hôm nay là ngày 26 tháng 1 2022 Có nghĩa là 24 tháng Chạp âm lịch Còn 6 ngày, 5 ngày nữa Tết Tại vì năm nay có 29 nè, không có 30 Rồi, sau à, uh, 6 ngày test nhiễm Covid Bây giờ test lại nguyên nhà tối Hiện tại là 7 giờ 50 tối Ngày 26 tháng 1 2022 rồi Jesse cầm máy quay ra ba đi mọi người lên ờ, ghế đó ngồi hết đi con à. quay sẽ không được con đừng có quơ tùm lum cameraman này quơ từ lơ người ta coi nhức cái đầu tao mày lên ngồi đằng kia con lên ngồi đi ba ba bắt đầu test từng người nè ngồi lên ngồi lên mày viên ngồi vô khu đó hết đi gọi Jesse vô luôn vô đi vô đây ra đây đây. Xíu test đây đi. Đây em quay anh cho. Rồi giờ trước tiên đây, bác sĩ ra đang chờ chờ bác sĩ ra nè. Không. Bác sĩ tèo. Bác sĩ Lê Minh Mẫn. Bác sĩ tèo. Không. Đừng đừng có mỹ Bây giờ anh ờ, tự test anh trước mà. Để em em ấy cho anh test cho. Thôi ờ, em không biết chọn đâu, em chọn Jesse có kéo không con? Dạ có Kéo Cho nó có cái bắp không? Đây nè, có nè, đem lấy Trời ơi, sao mình ra mẹ đi đâu vậy? Có kéo bé Có kéo chưa? Chưa Đem lấy kéo cho nè Thôi khỏi gấu này đi, để nó đi sầm muốn cũng này cũng này cứ bảo nữa nào quay vô cái mặt mỡ nhỏ đó đó nhỏ đó nó ương ừ, sạc đó ừ, thấy cái mặt nó rồi ừ. con mặt nhỏ dạ. nhiều chuyện đó nãy thay coi à, video em phơi thấy rút kinh nghiệm chưa sao ngồi thì tốn xấu quá nhiều hơn đã ai rồi chúng em rồi ngồi ngồi giống đi à, ăn dỗ <laughs> video gì không chích à giống ờ, cái video nãy rồi thấy rồi không nhìn đâu không nhìn đâu mà hí hí hí oh my god sắp trở lại cảm giác khó chịu đó à từ cái bắt bị ờ, hai lần rồi ba lần rồi đó à. hai một lần rồi lấy cái bịch này ra ai da chảy nước mắt luôn rồi tụi mày đưa ra hai ba lần có vô tụi mày mở cái quạt nhỏ lên cho ba coi ra mở đi bác sĩ này khóc bác sĩ gì tự test tự chiếu soi cửa bác sĩ vô gì bây giờ mà ba mà dương còn dương tính là khỏi test nha tại vì ờ, dương tính là còn ờ, ba bị trước tiên ờ, có chọn hơi lâu thì cho nó ra ra nhưng mà em em khỏe mấy bữa nay rồi làm chuyện mà virus nó dịch toàn người trong người làm chuyện rồi quay đây nè đưa ba quay hả đưa ba cầm ba cầm đi rồi mẹ dương rồi tâm mì sảm gì vậy con ba kìa nó đang hát không đang sảm hết rồi ô oh, hết rồi kìa không có gạch nào luôn khó, khó phải có là ngặt ơi kỳ đó nha mẹ cố nghịch hành là mẹ không còn lợt luôn á bữa hôm lậm lắm nay nó mất tiêu luôn yeah ba hết bị rồi wow vừa rồi hết virus rồi âm wow. hay dữ con gà đà ừ có thiệt hay là chúng nó biến nó nó biến ra sao không có ra nó nếu mà nó có ra nó đã lợt rồi rồi từ từ nó mới đậm lên còn này nó không có luôn không có luôn không có gì hết trơn á rồi để xuống đi để xuống đi rồi quay tới mẹ duyên nè ghi ghi không ghi uh, tâm anh mộng rồi để nó đi sắp từ từ hồi ghi sao sau xe quay uh, cầm camera đi Tên mẹ anh nhớ tên tên tên tên tên tên tên Mẹ gì đồ Tên tên tên tên Như vậy được con mẹ mẹ ơi quay con mắm nè giá tao mày ơi quánh mẹ mẹ rồi, té sao lại quay con nhìn đưa đi con quay mẹ mới đúng rồi ngước lên sâu không phải đi quay cái lông mũi hey google Turn on here piano lights rồi ok turning on to bên nào tay ra chứ vợ bên nào bên nào bên nào kệ lấy cái người ta chuẩn bị tinh thần bên đây bên đây là chứ ai mà không ngước lên là sao đấy trời mệt quá đi lấy cái tay nha lấy cái tay xuống rồi hai triệu tới con Ai chúng ta <laughs> cái gì thế con có đưa phơ quay không giờ mẹ quay đâu cái gì bye bye đúng <laughs> rồi em em cắt giùm anh một cái cái ra nữa kìa tới chị hai biết rồi chưa đi bà đang à. xoáy bà đang xoay cái đó trong này nè cái bà đang xoay da bà tới hồi nè à. <laughs> không tại đây là nó táo việt nè không nhìn đây táo hồi còn đây là sáng nè đây qua bên đây đi rồi đưa đây đưa camera đây quay vô đây nó chế vô của mẹ nè kìa mẹ nó chạy lên kìa đây ba quay cho nó chạy với tóc không bị oh. không bị luôn oh, trắng bóc luôn ba đưa xa vậy ba đưa lại gần đi tại tụi con khum quá nè đâu không chỗ nào cái chính là của mẹ mẹ duyên đưa cái điện thoại vô quay <laughs> chiên chúc mừng quay của mẹ duyên này nha đang oh my god tới tới mỹ đừng tới mỹ sao nó tới mỹ tới tới mỹ không tao vẫn cứ còn chị ta sẽ quen rồi tách của mẹ Duyên đó Rồi cũng không có bị luôn oh. Hết luôn Hết Ghê yeah. yeah, chưa Đó chính là con Một giờ Happy birthday to you Một giặt rồi nha Nè ghi tên đi Ghi tên đi Em ghi tên đi Rồi Giờ tới uh, à, Chelsea Mai Duyên à, lẹ lên đặng quay Chelsea nè anh Tụi mày ngồi lên đàng hoàng ơi, ngồi gì mà Tụi mày ngồi chổng khu chổng chổng mông vậy Hả? Rồi, nè. Giờ tới chết si nè. Mấy con mắm này <laughs> trời ơi đừng bị chứ sao lại nói chị hai như vậy sao lại nói chị hai có nguyên cục trước mũi <laughs> Trời ơi mũi hai chiếc ác có một Ôi thôi Nhưng mà không dính coi kìa Để mà chết chị kỹ chút Rồi Đó Rồi à, Coi Trời đất ơi hôm nay ngày nay lại dỗ gì dỗ chị hai kìa là bình xuyên Chị bình xuyên nha chứ chị ngấu thì ngấu đi ngấu đâu à ngấu ngồi kia kìa đó là đây này gì đó gấu gấu gấu tao mày ngồi kiểu gì vậy tao mày đòi mà nãy tôi tao mày ngồi ngồi thấy kêu đó nha thấy <laughs> kêu trời ờ, gấu này ơi còn còn thôi thôi cắt uh, cắt uh... lúc này ơi này quay cận cảnh này ô này nè gấu nè tí rồi rồi ra quay cái này nè không quay quay cái gì chưa chưa mà đây là cái si nha mẹ quay lum cái đam em này còn lum hơn con nữa nha đây là tết của Jessie <laughs> Jessie mở dẫn Jessie Nè dẹp cái điện thoại em đi Hả mày luôn rồi Hết rồi Trời ơi sao mà khum quá Tối thu tối thù rồi sao không thấy đường Hết rồi Hết Trời ơi tự nhiên la làng la sớm Hết rồi Gì gì gì gì Có nè ơi có nè à Hết rồi Bắt cái đây Rồi Đây nè Qua đây Qua đây Qua đây Chelsea cũng một giặt luôn cái này yeah. nó đang có mần cái hầy nó chạy vòng rất cười quá đây Chelsea nè nó đang hiện lên là nó đang hiện lên mờ mờ một vạch luôn rồi ghi gì ghi tên đi này rồi Chelsea quay quay nè nè nè tới tới Jennifer quay mặt Jennifer kìa Chelsea dạ. chẹp đi tay trên này quay cho không quay được mà Không quay được mà yeah. Rồi Jennifer qua đây yeah. Jennifer là nhỏ đầu tiên mà đi uh, làm răng là phát hiện Covid nè Rồi về mới Tết nhà đây Để chọn uh, kiên kỵ Này chị ba chọn tao hơn người ta thì bà, bà nói là bà chọn kỹ kỹ mà cắt cắt xe vậy thôi ba đừng có chọn công kỹ không kỹ thì sao mà lỡ tại vì ba người không kỹ hai người kia cũng không sao ai nói hả nào con Jesse mình làm cho hết năm người mình luôn rồi lẹ đi ba chưa làm chứ từ từ hỏi tới tâm tâm miền nữa đi nha à đang ấy cái cái, Ủa, chứ sao cái dịch của dung dịch dung dịch nước mũi của Jennifer trời rồi đâu cái miếng này phải không dung mà nó có gì phơ phơ cắt thêm miếng nữa đi phơ thêm miếng cho tôm mì đi này có Jennifer rồi à, đưa ai đưa phơ phơ cắt cái chưa không cái này là cái dở hả bỏ hả đây gác mưa đây gác cũng bó lại mình đủ Ủa? <laughs> cái đó là rác Ủa? Rảnh sợ Ồ, có tên mày cũng trắng bóc luôn Chính rồi Không Jennifer Móc chạch Không có gì Rồi, hết luôn Tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền Rồi, một vạch luôn Ủa phải không? Đúng, Đúng rồi. rồi Cái này là hiện đại ghê một vạch đó của Jennifer em ghi đi nè vô không chép đi ba rồi giờ tới tôm mì tập phơ quay tôm mì ba ra em nhạc kịch tính khúc này nha ba Jesse kiếm uh, cái cuộn giấy đưa cho em em ách xì tới nè ba biết em chuẩn bị thế nào ách xì con ách hai cái nè thì chiều chiều chiều chọt nhẹ nhẹ cho tôi chúa chúa mà Chúa Còn chúa Rồi à. <laughs> Trời ơi làm gì mà đều thủi đi <laughs> chứ với dung dịch gì đây nè <laughs> dạ. rồi Dơ Chế vô nha, đưa mẹ quay kìa Ủa, tôm mì phải không? Tôm mì đó Mày duyên ghi sẵn ta luôn rồi hả? Mới gì? Rồi Mì đừng không ờ, vô oh, no. sát quá mày trắng bóc luôn hả? Yeah nha cả nhà hết covid yeah. cái chuyện hết hôm qua rồi hết luôn một yeah. dạch luôn đi chơi rồi sắp lại ra nghe qua rồi một dạch luôn nha mọi người bây giờ bà bây giờ là con heo không <coughs> từ từ đây đây là kết quả test của 5 ờ, người trong nhà đó ờ. <laughs> trời ơi giờ, giờ, giờ lấy điện thoại chụp rồi quay rồi từ lưa hết nha à, con cũng chụp đó hả <laughs> 26 tây 26 tháng 1 2022 24 tháng chạp âm lịch rồi 24 à, mà mình hết thì hôm nay là ngày 26 tây à. Rồi. Ghê không? Quay mấy cái Sao nhắn tin cho bạn không hả? chi vậy ừ, vâng. hả còn si chụp hình kết quả là làm gì đăng story nha còn mẹ duyên chụp hình kết quả là làm gì Facebook. trời ơi toàn là ở đợ mạng xã hội mạng xã hội ở đợ có đây đăng cho mọi người biết thấy con đâu cần đăng làm ủa mà ba cũng đang ở đợ youtube mà ba nói gì chứ ba quay phim xong là ba lên làm youtube nè gửi cho mọi người biết nè rồi goodbye see you again ba hết Goodbye Mẹ Duyên goodbye Tommy goodbye Gấu goodbye Này goodbye Này Này ơi Này goodbye See you again Rồi bye nha các bạn ơi